chơi với một đứa đã muốn hết hơi Giờ đây cả hội bạn chúng cùng kéo đến Khiến đầu tôi muốn vỡ tung ra Đau đầu ư? Không thể nào Bọn trẻ nhu động luôn cần một thủ lĩnh Panadol Extra Giảm hiệu quả 3 triệu chứng đau Đau đầu và đau nửa đầu Đau răng, đau cơ từ nhẹ đến vừa Panadol Extra Panadol Extra chứa paracetamol và caffeine Không dùng Panadol Extra cho trẻ dưới 12 tuổi Người qua mẫn với các thành phần thuốc Thận trọng cho bệnh nhân suy gan, suy thận Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng